Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món hồ mực xào Trước tiên mình nêm gia vị đường, muối, bột ngọt, tiêu Đường mình cho khoảng tầm hơn một muỗng thôi Rồi mình cho khoảng một muỗng cà phê tiêu Ở đây mình chia sẻ cho anh em những cái món đơn giản nhất bột ngọt cho khoảng bốn rưỡi muối cho khoảng hơn một muỗng cà phê nha rồi bây giờ mình trộn đều lên nước nè mình ướp gia vị mình để khoảng tầm 10 đến 15 phút sau mình ăn xào nha để như vậy thì nó sẽ thấm và mực nó sẽ đậm đà rồi còn mấy cái nguyên liệu thì mình đã làm sẵn như vậy này dưa leo mình cắt lát để hành cắt khúc rồi ờ, hành ờ, củ hành thì mình trẻ theo miếng như vậy cần ờ, hành tây và cần tay cần tay mình cũng cắt tay vậy cà chua mình sắp mua lát như vậy luôn đó mình chuẩn bị nguyên liệu sẵn hết rồi nha thì nguyên liệu gồm có hai trái leo hai trái cà chua khoảng 150 gram cần một củ hành tây và hành lá sau khi ướp xong khoảng 15 phút sau thì bây giờ mình bắt đầu xào nha chiên bát chảo lên cho dầu vào cho dầu sôi bắt đầu mình cho tỏi vô phi cho nó thơm các bạn lưu ý nha khi phi tỏi mình phi nó hơi ngà ngà vàng thôi đừng để nó đen quá đen quá ờ, ăn nó đắng đợi dầu thật sôi bắt đầu mình cho tỏi vô phi các bạn bỏ thử vô coi thấy dầu nó sôi nó dầu sôi là dầu nó nóng rồi nha rồi mình cho tỏi vô này. đó các bạn trộn đều lên nó hơi chuyển ngà vàng cái là thơm lên rồi mình, mình bắt đầu mình nhắm cho mực vô đừng để nó vàng quá vàng quá nó đen nó đắng các bạn hắt dầu cho nó lên xung quanh để cho khi mình đổ mực vô nó đỡ bị dính chảo cho mực vô cái mình đảo đều lên nha, đảo đều cho mực nó héo lại nó xanh lại rồi mình, mình cho những cái rau cây vô các bạn lưu ý nha khi xào mực á, mình không nên xào chín quá nói chung là vừa chín tới thôi thì ăn thì mực nó rất là ngon nó không có bị uh, mềm quá mà nó không có bị mất cái vị ngọt của mực mình tao tới tao lui khoảng uh, phút hơn phút gì đó các bạn cảm thấy nó săn ờ, lại rồi đúng không bắt đầu các bạn cho cà chua vô cho cà chua vô xong bắt đầu các bạn đảo nó đều lên nha cà chua này giúp cho cái món mực của mình nó có vị ngọt và có vị hơi chua chua ăn đỡ ngán các bạn nên chúng ta tạo đạo đều nó lên các bạn thông cảm nha do mình ờ, không có cái cành ờ, quay phim cho nên mình lấy chế bằng cái cành đến cái góc của nó, không được đẹp lắm nó quay không được đẹp lắm rồi tao vài là cái xong bắt đầu các bạn cho dưa leo vô tại vì cà chua với dưa leo này, cái món nó lâu chín hơn so với là những cái rau kia cho nên mình cho vô trước trộn lên rất đều đó mình chọn tới trộn lui cho nó đều sau khi các bạn cảm thấy nó hơi héo héo như leo lại thì xíu bắt đầu mình cũng cho cắn nha các bạn nhìn làm sao mà cái dưa leo mà nó trộn được với cái nước sốt của nó ở dưới này héo đều ngấm vô cái dưa leo vào rồi bây giờ mình cho cần vô nè tại vì cần nó màu chín hơn cho nên mình cho vô sau Đây, các bạn thấy món ăn đẹp mắt không rất là nhiều màu sắc xanh đỏ trắng đó xong bây giờ các bạn trộn trộn cho nó đều lên cho cái cành mình thấm vào cái nước gia vị mình ở dưới á thì giúp cho cọng cành nó chín đều hết không có bị cọng sống quá mà không bị cọng chín quá thì nó vừa đẹp mà ăn nó vừa ngon đó các bạn trộn cho nó đều tay cần nó thấm vào cái nước gia vị ở dưới cho nó chín đều vì cần nó rất mau chín cho nên các bạn chỉ đảo sơ cho nó vừa đều xong rồi mình cho hành tây vô nha rồi sau khi cho thành hành tây vô xong bắt đầu mình trộn đều lên cái hành tây này thì rất mau chín này ờ, mình ăn sống cũng được cho nên mình đảo cho nó đều cái nước gia vị là được mình trộn đều tay cho nó đều thấm cho cái nước gia vị này cho tất cả cái trứng nó đều được chín đều không có bị ờ, cái sóng cái chín thì bạn trộn đều và bắt đầu mình cho hành lá vô được nấu ăn nó cũng đơn giản mà cũng không các bạn thì buổi giờ đàn ông người ta cũng đa năng nấu ăn làm cái gì nữa cho hành lá vô các bạn cũng vậy nhé các bạn đặt đặt đảo đều nó lên là được tại cái hành lá này nó có tác dụng cũng hay lắm các bạn thứ nhất nó vừa trang trí vừa đẹp món ăn này thứ hai nó dậy mùi nè kích thích cái vị giác của mình ở ờ, thứ ba nữa là cái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 và những cái làm hàng ngày thì món ăn hàng ngày các bạn thường hay làm rồi chúng ta